chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ngày vui hôm nay thật tuyệt vời trong giây phút rất đặc biệt ngày hôm nay thưa quý vị ngày hôm nay cũng là ngày đầu năm đầu năm 2014 với niềm vui được chia sẻ với tất cả quý vị chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đến đây cùng chúc mừng cho gia đình chúc mừng cho công ty Đăng Dương và Phúc Lan xin cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta đến một hai ba là dân thật lớn một lần nữa nha một hai ba xin được chúc mừng gia đình ạ mời